IDC Live được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Live. Thúy Minh rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay để cùng đi tìm hiểu căn bệnh vô sinh hiếm muộn. Quý vị thân mến, buồng trứng đa nang dường như là một cái nỗi lo chung của hầu hết các chị em phụ nữ bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng vô sinh ở chị em phụ nữ. Vậy thì liệu có giải pháp nào cho vấn đề này? Để giải đáp cho câu hỏi trên thì ngày hôm nay, chương trình Sống Khỏe cùng IDG Life đã mời tới trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện đang là chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn và là giám đốc của phòng khám FIA Clinic. Vâng, xin chào bác sĩ à, Phạm Thành Sơn. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời của chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào à, MC Túy Miền và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình IDC Live. Vâng và câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay đến từ à, chị Xuân, hiện đang sống tại Hoàng Mai, Hà Nội và chị sinh năm 82. À, hiện tại thì chị Xuân đã lấy chồng được một năm rồi, chưa có con. Đi kiểm tra Tây Y thì ờ, phát hiện là bị buồng trứng đa nang, kinh nguyệt không đều. Bác sĩ hiện tại đang cho uống thuốc vitamin E. Chu kỳ kinh lúc 40 ngày, có khi lên tới 2 tháng mới có. Tiền sử thì chị không mắc bệnh gì cả. Chị không biết nguyên nhân vô sinh của hai vợ chồng có phải là do chị bị mắc bệnh này hay không. Nếu đúng thì chị có thể ờ, chữa trị như thế nào để sớm có con. Vậy thì đối với tình trạng à, bệnh bùng trứng đa nang của chị à, Xuân thì bác sĩ có nhận xét như thế nào về tình trạng bệnh hiện tại của chị ạ? À, trường hợp à, của chị Xuân thì hiện tại chị đi khám và phát hiện ra là được chẩn đoán là mình bị bùng trứng đa nang thì bùng trứng đa nang nó là một cái nguyên nhân gây ra cái vô sinh hiếm muộn chiếm khoảng 10% các nguyên nhân về vô sinh hiện nay gặp rất là nhiều thì uh, buồng trứng đa nang có nghĩa là cái tình trạng ừ, buồng trứng có quá nhiều các nang nhỏ và các thành uh, uh, thành của nang thì nó rất là dày dẫn đến là thì nó không vượt trội uh, trưởng thành lên được và không phóng mãn như thế là đây cũng là một cái nguyên nhân về về buồng trứng đa nang Đấy. nhưng mà trường hợp của chị uh, Xuân thì thường thường khi mà khám vô sinh Ờ, các bác sĩ sẽ khám cả vợ và cả chồng vô sinh được định nghĩa là khi mà hai vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh đấy và sống với nhau liên tục ờ, ở cùng nhau trong vòng 12 tháng có quan hệ bình thường không sử dụng bất kỳ một cái biện pháp tránh thai nào mà không có con được thì đó được gọi là là vô sinh đấy còn trường hợp mà của ờ, chị Xuân đây thì mới nói về người vợ mà chưa thấy có nói về về người chồng thì mình nghĩ rằng để mà uh, biết được các nguyên nhân cụ thể rõ hơn thì nên đi khám cả hai vợ chồng Vâng, vừa rồi thì chị Xuân có nhắc tới việc là đi khám Tây Y và được bác sĩ chỉ định cho uống vitamin E. Vậy thì ờ, cái vitamin E này thì nó có cái lợi ích gì ờ, trong việc điều trị bệnh buồng trứng đa nang ở chị em phụ nữ ạ? Về cái cơ chế về điều trị buồng trứng đa nang của chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta điều trị khỏi hoàn toàn được Đấy, mà chúng ta sẽ điều trị một số các triệu chứng ờ, ví dụ như là khi mà bị bùng trứng là nang thì uh, chúng ta có kinh nguyệt rối loạn đấy có nhiều trường hợp hai tháng mới có một lần ờ, uh, 6 tháng mới có một lần đấy hoặc là gì uh, gặp những cái trường hợp bị cường androgen có nghĩa là gì uh, phụ nữ hay có râu này rồi có lông tay lông chân đâu ria đấy hoặc nữa đó chính là gì chúng ta hay gặp nữa béo phì ở người nữ giới do uh, cái hiện tượng bùng trứng Nanageda đó là chính là kháng uh, insulin của cơ thể và như vậy thì uh, để mà hỗ trợ cho cái điều trị này thì các bác sĩ thường thường hay cho dùng rất nhiều các loại thì các loại vitamin tổng hợp đấy và các chất chống oxy hóa ví dụ như là gì uh, vitamin C này uh, sắt và axit folic này rồi uh, omega 3 và thì vitamin E vitamin E cũng là một trong số những loại hoạt chất uh, chống oxy hóa rất tốt để thì để hỗ trợ cho các buồng trứng uh, đa nang và thì giúp cho các buồng trứng đa nang nó vượt trội ờ, lên Đấy. về cái uh, vitamin E này thì uh, nó um, đã được uh, nghiên cứu và uh, chứng minh ở trên uh, lâm sàng ở trên thế giới thì người ta làm rất nhiều các xét nghiệm uh, ở uh, chuột và khi mà uh, các nhà khoa học mà nhận thấy rằng khi mà bị thiếu hụt uh, vitamin E thì uh, chuột không có khả năng uh, sinh sản uh, chính vì thế mà vitamin E nó có một cái tên uh, khoa học đó chính là uh, tocopherol đấy và cái ý nghĩa của nó có nghĩa là uh, tăng khả năng uh, sinh sản đấy vậy thì uh, chúng ta có thể thấy được rằng vitamin E cũng khá cần thiết để cho cơ thể À, và như vậy nếu mà cần thiết thì dùng bao nhiêu là đủ thì thường thường hiện nay các sản phẩm ở trên thị trường thì nó sẽ có hàm lượng khoảng 400 uh, ờ, microgram uh, trên uh, một viên Thế như một ngày thì chúng ta thường thường cần cơ thể sẽ cần khoảng độ 400 cho đến uh, 800 uh, microgram uh, vitamin E Vâng, vậy thì ngoài những cái dấu hiệu nhận biết căn bệnh buồng trứng đa nang như vừa rồi chị Xuân vừa chia sẻ thì còn có những cái dấu hiệu nào nữa để các chị em phụ nữ có thể sớm phát hiện ra căn bệnh này thưa bác sĩ? cái dấu hiệu uh, đầu tiên uh, như của chị Xuân đó là thì chúng ta thấy là chúng ta lấy nhau một năm mà không con thì chúng ta đi khám và biết là bùng trứng đa nang đúng không tức là nó về vô sinh còn uh, cái dấu hiệu mà chúng ta dễ dàng gặp nhất đó, đó chính là gì uh, trường hợp về uh, rối uh, loạn kinh nguyệt rối loạn kinh nguyệt thì có thể là gì uh, kinh của chúng ta thưa uh, 40 ngày mới có một lần 50 ngày mới có một lần thậm chí là sau 3 tháng là 6 tháng mới thì mới có kinh một lần đó là những cái dấu hiệu này thì rất là thì là dễ nhận biết Đấy. ngoài ra thì uh, bùng trứng khả năng nó gây ra cái kháng insulin cho nên là nó sẽ gây ra 30 đến 40 phần trăm ờ, các ờ, tình trạng về thừa cân về béo phì Đấy, cho nên là khi chúng ta thừa cân béo phì mà không có con được sau một năm thì chúng ta cũng nên đi khám và kiểm tra hoặc bây giờ chúng ta có thể khám tiền hôn nhân rất là dễ dàng cơ sở để máy móc bây giờ nó cũng rất là hiện đại để chúng ta có thể à, hoàn toàn có thể đi khám sớm và nhận biết sớm để được ờ, các bác sĩ tư vấn ờ, điều trị có thể thấy là có rất nhiều cái dấu hiệu có thể nhận biết ra căn bệnh bùng trứng đa nang này đúng không ạ? Vâng, vậy thì đối với tình trạng mắc bùng trứng đa nang như của chị Xuân vừa chia sẻ ở trên thì liệu có phương pháp nào phù hợp với tình trạng bệnh hiện tại của chị và cần ờ, lộ trình điều trị như thế nào và thời gian bao lâu thưa bác sĩ? Khi mà Ờ, các bạn mà đã biết uh, mình bị bùng trứng đa nang thì uh, nên đến các uh, cơ sở uh, khám chữa bệnh uh, uy tín là chúng ta có thể được thăm khám và được uh, tư vấn cụ thể hơn chứ cũng không nên là chỉ cứ thấy nghe nói là gì bù trứng vitamin E tốt thì chúng ta sẽ đi uh, mua vitamin E về bởi vì thực ra vitamin E chỉ là một trong rất nhiều các loại uh, vitamin uh, hỗ trợ cùng uh, với lại bùng trứng ra uh, ngoài vitamin E ra thì sẽ còn phải có thêm cả uh, escagumin đặc biệt là gì có cái hàm lượng uh, ờ, myoinositol nó rất là cao thì uh, mới có thể hỗ trợ uh, điều trị được cho cái bùng trứng đa nang ngoài ra thì còn phải kết hợp thêm cả thì uh, các uh, omega 3 uh, vitamin C các chất chống oxy hóa mạnh đấy và kết hợp thêm cả với các uh, liệu trình về uh, thể dục thể thao chúng ta phải có một cái lối sống lành mạnh thì sẽ giảm được các triệu chứng mà thì có loạn uh, trưởng thành lên thì uh, sẽ có thai được còn những cái trường hợp mình gặp một số trường hợp mà bị nặng nữa tức là thì ngoài những vitamin E rồi uh, ờ, SQ woman rồi omega 3 rồi vit C vân vân mà không có uh, trứng trội lên được đấy và vẫn không có thai được thì chúng ta sẽ phải kích trứng để kích trứng thì chúng ta sẽ dùng những cái phác đồ uh, ngắn phác đồ dài có clomiphene citrate vân vân đấy là những cái mà phải có Ờ, chỉ định của bác sĩ thì chúng ta mới mới mới dùng được và ngoài ra nếu mà kích trứng mà còn không lên được nữa thì chúng ta sẽ uh, phải đó là gì uh, mổ uh, drip bùn trứng hoặc là gì mổ cắt góc bùn trứng đi để cho những cái nang còn lại là sao nó có thể trưởng thành lên và nó vươn trội lên Vâng và xin cảm ơn à, bác sĩ Phạm Thành Sơn với những cái chia sẻ về à, căn bệnh à, bùng trứng đa nang rất là hữu ích cho khán giả chương trình vừa rồi ạ. Vâng, như vậy có thể thấy rằng đối với căn bệnh buồng trứng đa nang thì ta có rất nhiều cái phương pháp có thể chữa trị được, có thể dùng thuốc hoặc là phẫu thuật nhưng mà cần phải được sự thăm khám của bác sĩ mới có được cái kết luận cụ thể và chữa bệnh một cách ờ, khoa học và phù hợp nhất. Và vâng, với quý vị khán giả, nếu quý vị muốn được tư vấn kỹ hơn về trường hợp bệnh của mình cũng như là người thân của mình thì quý vị hãy liên lạc qua số hotline 0854 400 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115 a gmail.com.